kem ơi đây là kem đây là kem kem là boy nhưng mà kem tên kem kem có biệt danh là kem xinh đẹp kem năm nay năm nay kem à, năm nay kem à, mấy tuổi ba tuổi gửi. à, kem đang bị à, bỏ lên chiếc xe honda tại vì kem ưa chạy nhảy lung tung nên kem bị bỏ lên xe ngồi không dám nhúc nhích <laughs> mới quay được kem chứ không là kem chạy tứ tán ầm ba lăng à, bây giờ à, sẽ quay uh, xung quanh kem, coi cái độ uh, đẹp trai của kem cỡ nào yeah kem vừa mới à, cắt lông à, hết trụi lông luôn cách nay khoảng à, tháng tháng, tháng rưỡi hôm nay là lông ra được 50 trăm chắc là 30 trăm á là lông kem dài lắm lông kem dài đẹp trai lắm mà bữa nay là cái độ đẹp trai đã bị giảm xuống 70 trăm rồi đó à, hiện tại là hôm nay quay cái video này để giới thiệu kem cho anh em à, bà con hàng xóm trên mạng xem à, tại vì à, hồi xưa tới giờ từ ngày sinh ra giờ lớn lên kem chưa wow, wow, wow, wow, wow, wow. kem chưa được à, xuất hiện trong video nào hết kem à, chỉ đẹp thầm lặng ở trong nhà thôi không có ai biết tới kem ôi ôi ôi chị hai đừng có phá kem hoài vậy hả kem biết ba đang làm gì không kem không sướng lắm rồi hả không cần biết biết ba đang làm gì không sao ngồi víu gì vậy hả sao víu gì vậy cái đuôi quắt dữ vậy con hả giờ con muốn xuống không muốn xuống sổ một cái nghe chơi thôi kem sổ một cái nghe chơi thôi kem sổ Kem 3 tuổi rưỡi à, mà chưa có vợ nhé Kem còn FA, độc thân, vui tính Nhưng mà rất là mê gái Thấy ra mấy em gái à, à, các loại ở hàng xóm chạy một vòng là kem cũng hạo hực náo nức lắm Nhưng mà không có ai để kem cua hết Tại vì kem ít khi ra khỏi nhà nếu mà xuất hiện ra khỏi nhà thì thường uh, sợ bị bọn chậm chó nó hốt nên không có cho kem đi đâu hết có dẫn kem đi cà phê cà pháo đồ về quê đồ bị vả thì vậy thôi bây ờ, giờ à, độ dài của video cũng ờ, nhiều rồi giờ chào mọi người nha goodbye hẹn gặp lại video lần sau à bye bye đi con sủa cái nghe chơi nè bye bye nè sao gung dữ vậy rồi bye nha bye